Bây giờ thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào phần ví dụ nhé. Cô sẽ có đặt tính rồi tính 96 chia cho 3. Trong phép chia thì cách đặt tính như thế nào? Các con đã từng đặt phép tính cộng, phép tính trừ và cả phép tính nhân thì cách đặt đều giống nhau, đúng không nào? Nhưng đối với phép chia thì cách đặt hoàn toàn khác, không giống như khi các con đặt phép cộng, phép trừ và phép nhân đâu nó sẽ đặt như thế nào. Các con hãy cùng quan sát cách đặt phép chia giống như cô hướng dẫn nhé. Nào, bây giờ đây cô có số bị chia là 96. Cô kẻ đường kẻ dọc, rồi cô kẻ đường kẻ ngang, giống như chữ T nằm ngang ấy. Bên này cô sẽ ghi số bị chia và ở đây cô ghi số chia. Vậy thương thì sẽ ghi vào đâu? Tí nữa, mỗi lần chia các con sẽ có kết quả thương, các con sẽ ghi vào đây. Còn ở bên này thì chúng ta sẽ làm gì? Ở bên này, chúng ta sẽ ghi các phép tính trừ. Sau mỗi lần chia, chúng ta có những phép trừ ngược. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thực hiện được bài toán này? Cô trò mình cùng nhau phân tích. Đối với phép cộng, phép trừ và phép nhân, ta thực hiện từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị nhưng với phép chia thì hoàn toàn khác các con ạ. Với phép chia thì các con sẽ chia từ trái sang phải và chia bắt đầu từ hàng lớn nhất. Với bài này các con hãy cùng nhìn cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên cô sẽ lấy hàng chục đó là số 9 để cô chia. 9 cô đem chia cho 3. Nào hãy cùng cô chia này. 9 chia cho 3 bằng 3. Cô viết 3 vào thương. Đây là lần chia thứ nhất. Cô nhắc lại. 9 chia 3 bằng 3, viết 3. Sau khi chia xong rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân đảo ngược.